một chủ đề là giới thiệu nhà của mình nha các bạn con ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống nó sẽ quay xuống nè từ từ thôi <laughs> đứng đứng từ từ thôi đó rồi coi nhà đứng về đứng về từ từ đứng về con đứng từ từ thôi đúng rồi đó con làm <laughs> quá rồi di chuyển qua vậy nè vậy nè vậy nè di chuyển nè vậy nè